Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh hai lúa số kèo của mình. Thì giống như ờ, hồi nãy mình có nhận định cho tất cả anh em một cái trận vòng thứ 33 của ngoại hạng Anh rồi, đó là trận của thằng Fulham và Aston Villa. Thì à, bây giờ mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em một cái trận của vòng thứ 33, trận đấu sớm nhất của vòng 33 ngoại hạng Anh nữa nha anh em thì um, trước khi mình vào nhận định thì anh em thấy trước đó mình đã có nhận định cho anh em rất là nhiều cái video mà mình cho anh em một mã kèo chính ba mã kèo phụ thì anh em mà đã ăn full ba mã kèo phụ nhưng mà anh em gãi mã kèo chính thì anh em thấy trong khi đó anh em đang chơi ngoài qua thầu qua cò thì anh em đã thua rất là nhiều trong những cái trận gần cuối mùa giải này anh em cứ đánh trên hoặc là đánh dưới đánh tài đánh xỉu thì tỷ lệ anh em thua rất là cao nhưng mà trong nhóm của mình thì những anh em đang chơi trong nhóm thì chơi những mã kèo này tài gốc xỉu gốc chứ không có chơi những ít khi chơi những mã kèo chính lắm thì tỷ lệ những cái mã kèo chính về cuối mùa giải này nhà cái đưa ra là khắc rất là khó đánh cho anh em thì bởi vậy mình mới khuyên anh em đăng ký trang anh em chơi hiệu quả cho anh em đó tỷ lệ anh em ăn kèo nó sẽ cao hơn nữa thì giống như anh em thấy những cái video mình nhận định cho anh em trong ở những video trước đó đó thì anh em thấy những cái mã kèo phụ mình đưa cho anh em toàn là ăn full kèo không thì bởi vậy mình mới phiên anh em nên đăng ký trang để anh em có thể chơi những những cái mã kèo phụ tỷ lệ ăn full nha thì anh em nào mà muốn vào nhóm của mình chơi hoặc là đăng ký trang để anh em có thể chơi một cái cách hiệu quả nhất thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo của mình là 0937 là 072613 hoặc là Telegram a cộng kèo bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em cách vào nhóm của mình để anh em có thể nhận thêm nhiều mã kèo để anh em đầu tư anh em kiếm lần nhận trong cuối mùa giải nha. Thì bây giờ mình sẽ tiến vào mình nhận định cho tất cả anh em một cái trận giữa Leeds United và Leicester City diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 26 tháng 4 vòng 33 ngoại hạng Anh nha anh em. Thì trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh á, thì thằng Leeds United đang đứng vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng và có 29 điểm sau 32 vòng đấu. Trong khi đó thằng Leicester City đang đứng vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng và có 28 điểm sau 32 vòng đấu. Thì cái trận này giống như là cái trận để vươn lên cái vị trí trên bảng xếp hạng nha anh em. Thì anh em thấy uh, hai thằng này nó đang có một cái vị trí rất là nguy hiểm trên bảng xếp hạng thì trong khi đó thằng à, Everton với thằng Nottingham Forest nè đang có 27 và 28 điểm thì nếu mà hai trận sau á, thì hai thằng này nó thắng thì nó sẽ vươn lên cái vị trí là 30 điểm 31 điểm hai thằng này mà nó để thua nhau thì có một thằng sẽ tọt xuống cái vị trí cầm đèn đỏ thì có nguy cơ sẽ tụt hạng mùa qua mùa sau đá hàng nhất Anh nha anh em thì hai thằng này sẽ đôi công rất hấp dẫn trong trận này để vươn lên cái cái bàn thắng cầm nắm chắc 3 điểm để có thể vươn lên cái vị trí phía trên ở bảng xếp hạng để có thể đó giữ vững được cái vị trí an toàn và trụ hạng lại có thể mùa sau có cái phong độ sẽ tốt hơn thì mình sẽ tiến vào phần phần thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy bên phía đội chủ nhà trước nha là Leeds United thì anh em thấy Leeds United á, trong uh, à, 10 trận gần nhất thì Leeds United có đây anh em thấy Leeds United có thắng được 3 trận và để thua tới 6 trận và để hòa một trận trước thằng Brighton với cái tỷ số là hai đều. Anh em thấy trận thắng gần nhất của Leeds United là thắng trước cái thằng Nottingham Forest nè, thắng trước Wolverhampton và thắng trước Fulham trên đấu trường ý thắng trước Southampton trên um, Serie A luôn. Ê, um, ngoại hạng Anh luôn nha anh em còn trong khi đó bên phía cái thằng Leicester City thì anh em thấy cái phong độ của thằng Leicester City trong 10 trận gần nhất thì Leicester City đã thua hết 8 trận và chỉ thắng được một trận trước Wolverhampton trong cái trận đấu gần đây nhất của vòng 31 nha anh em thì trước đó để hòa thằng Brentford với tỷ số một đều. thì anh em thấy City mùa trước Leicester City đã hay cỡ nào mùa này Leicester City đã dở cỡ đó nha anh em trong 10 trận gần nhất mà Leicester City chỉ thắng đúng một trận trước thằng Wolverhampton trong cái um, trên sân nhà của mình luôn còn thấp hơn cái thành tích của thằng Leeds rất là nhiều. Tuy thằng Leeds trong 10 trận gần nhất mà thằng Leeds đang có 3 trận thắng và một trận hòa. Trong khi đó thằng Leicester City chỉ được một trận thắng và một trận hòa thôi. Còn mà trong cái lịch sử đối đầu á, thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu của hai này trong 4 trận gần nhất luôn nè. À, anh em thấy thằng Leeds đã thắng hết thằng uh, Leicester City đã thắng hết hai trận và để chỉ uh, thằng Leeds chỉ thắng được một trận thôi. Anh em thấy Leicester City uh, thắng 2-0 lượt đi của um, giải mùa giải 2022-2023 trên sân nhà của mình. Trước đó nữa thì Leicester City có thắng thêm cái mã kèo là 1-0 trên sân nhà của mình nữa đây. Đó. Trước đó nữa thì Leeds United mới có thể thắng được 3-1 mà vào năm 2021 thì cũng rất là lâu rồi. Đó thì anh em thấy cái phong cái cái đội hình với lại một cái phương hướng đá thì của thằng Leicester City nó nhỉnh hơn thằng Leeds United rất là nhiều luôn nha anh em. Thì anh em thấy trong ba bốn trận gần nhất thì Leicester City nó đã thắng hai trận rồi. Đó, trong trận này làm trên sân nhà của Leeds United thì rất là khó để cho Leicester City có thể lấy 3 điểm để giữ vững cái vị trí an toàn trên bảng xếp hạng nữa. Thì mình sẽ tiến vào cái phần cái trận vừa rồi là đá trên sân nhà của Leicester City thì Leicester City có thắng với cái tỷ số là 2-0 nè. Đó anh em thấy. Trong trận đó thì Leicester City ra chấp chiếc cái mã kèo là 0,25 và họ. Thì anh em thấy cái đội hình trong lúc đó ra sân thì Leicester City chơi với sơ đồ là 4-1-4-1 còn bên phía Leeds United chơi với sơ đồ là 4-2-3-1 đó. Ờ, thì um, trong cái trận đó hai thằng này gặp nhau 2-0 vào cái phút thứ 35 và đứng hình tới cuối trận luôn nha anh em. Thì anh em thấy thằng Leeds United á, nó không có một cái hàng công xuất sắc để có thể mà gỡ là được cái bàn hòa hoặc là rút ngắn tỷ số thì anh em thấy 2-0 từ phút 35 mà trong khi đó còn tới 60 phút mà thằng Leeds United không có thể gỡ là một bàn thắng nổi. Đó. Còn góc trong cái trận đó thì anh em thấy hai thằng này nó gặp nhau trong cái trận đó tới 9 quả góc, ý 11 quả góc, 9 quả cho Little United, 2 quả cho thằng uh, Leicester City. Thì anh em có thể đầu tư cái mã tài thẻ trong trận này cũng rất là ok. Thì anh em biết hai thằng này nó gặp nhau, nó đá để tranh vị trí an toàn trên bảng xếp hạng cũng giống như là trận chung kết vậy nha Nam chung kết ngược nếu mà thằng nào thua sẽ tụt xuống vị trí đèn đỏ thì bởi vậy chắc chắn hai thằng sẽ đôi công cực kỳ hấp dẫn mà nếu đôi công không có bàn thắng thì góc ra rất là nhiều thì anh em nên nằm vào cái mã tài góc cũng rất là ok luôn nha thì mình sẽ tiến vào phần mà tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra trong cái trận này cho tất cả anh em luôn đây thì cái tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra là trong cái trận này là thằng Leeds United đội chủ nhà được đánh giá cao hơn thằng Leicester City. Thì nhà cái đưa ra với cái mã kèo là Leeds United chấp 0,25 và tài xỉu 2,25. Thì giống như mình đã nói với anh em, trận này giống như trận chung kết ngược thì anh em có thể đầu tư vào cái mã tài 2,25 mạnh tài nè, anh em bỏ cái mã kèo trên dưới luôn trên dưới luôn cũng được nè anh em chỉ cần nằm cái mã tài mạnh tay nguyên trận cho mình đó thì hai thằng này nó đôi công nếu mà nó đôi công cực kỳ hấp dẫn thì nó sẽ nổ bàn thắng rất là nhiều thì hai thằng đang tranh mà anh em nếu thằng này có thể ghi bàn trước thì thằng này sẽ gỡ còn thằng này ghi bàn trước thì thằng này sẽ gỡ bởi vậy anh em nên đầu tư mạnh tay vào cái mã kèo tài 2,25 thì tỷ lệ anh em thắng sẽ cao hơn thì mình sẽ tiến vào cái phần mà chốt kèo cho tất cả anh em trong trận này luôn thì mình có chốt cho tất cả anh em bốn cái mã kèo trong cái trận này đây thì anh em thấy mình không cho anh em nằm kèo trên dưới trong trận này luôn nha anh em chỉ cần nằm tài hai nè đó anh em nằm thêm cái mã tài góc 9.5 thì giống như mình đã nói ở đầu video cho anh em rồi hai thằng này đang tranh để có thể vươn lên cái vị trí an toàn trên bảng xếp hạng đội nào thua sẽ ghép vô cái vị trí là à, vị trí nằm cầm đèn đỏ ở dưới bảng xếp hạng để có nguy cơ sẽ tụt xuống cái ừ, hạng nhất Anh để đá thì anh em cứ nằm tài hiệp tài nguyên trận là 2,25 nhưng mà anh em có thể chờ ra sân 5 đến 7 phút anh em vào cái mã tài 2 góc góc thì tài 9.5 thì anh em cứ vào cái mã tài góc mạnh tay cho mình trong trận này tài góc hiệp 1 thì 4.5 anh em vẫn vào cái mã tài góc hiệp 1 mạnh tay luôn đó còn hiệp 1 kêu vào kèo tài xỉu thì anh em cứ vào cái mã tài 0.75 anh em chờ ra sân 5 đến 10 phút anh em chờ kèo tài xỉu nó tụt xuống 0,75 thì anh em vào tỷ lệ anh em thắng sẽ cao hơn đó thì là bốn cái mã kèo mà mình nhận định cho tất cả anh em trong cái trận giữa thằng Little United và Leicester City này thì anh em biết trong cái trận này không cho anh em nằm kèo trên dưới hết anh em chỉ cần nằm đúng một mã kèo tài thôi đó anh em thấy bốn cái mã tài mà mình nhận định cho tất cả anh em trong trận này thì tỷ lệ thắng rất là cao Bây giờ mình mới phiên anh em nên đăng ký trang để anh em có thể chờ mã kèo tuột anh em đánh còn anh em trong trận này anh em đánh qua thầu qua cỏ ngoài anh em chỉ đánh được mã kèo tài 2,25 từ đầu trận chứ anh em không có thể chờ mã kèo tuột xuống tài hai anh em đánh nha nếu mà nó có thể tỷ số một điều hoặc là hai không anh em đánh mã tài 2,25 thì tỷ lệ anh em thua đó còn anh em có thể đánh được cái mã tèo tài gốc trong trận này nếu mà nó ra tỷ số góc 5 đều 5 6 góc hiệp 1 à, 4 góc hiệp 2 thì cái tỷ lệ anh em quýnh à, góc tài góc hiệp 1 4.5 anh em húp nè à, tài góc full trận 9.5 anh em cũng húp nè còn anh em đánh ngoài qua thầu qua cò anh em nằm thằng lít đi anh em nằm thằng lít anh em nằm thêm cái mã tài nữa thằng Leicester City nó ăn với cái tỷ số là 2010 đó anh em thua trọn hai kèo còn mình đánh trong trang thì mình sẽ đánh khác với anh em là mình đầu tư một là thằng tài hai là tài gốc đó anh em ăn hai mã tài gốc thì cũng là tỷ số đứng hình một điều hoặc là không điều đó thì anh em cũng vẫn húp được hai cái mã tài gốc anh em bù qua cái mã kia anh em vẫn lại đó bởi vậy mình phiên anh em nên đăng ký trang để anh em chơi cho nó hiệu quả còn anh em đã xác định vào đăng ký trang để chơi thì anh em phải chuẩn bị thêm một cái là cái vốn chứ anh em vào anh em đăng ký trang xong anh hỏi anh em làm gì anh em lấy kèo ra ngoài đánh thì anh em khỏi cần phải nhắn tin cho mình để đỡ mất thời gian của đôi bên nha nè thì đó là cái phần nhận định và cái phần uh, hướng dẫn cho tất cả anh em thì anh em nào mà quan tâm tới cái vấn đề này thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo của mình là 0937072613 hoặc Telegram kèo bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em luôn nha. Thì đến đây video cũng rất là dài rồi, mình sẽ kết thúc video tại đây thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau.